khi có nhiều vấn đề không tốt đến với bạn ấy đã làm cho bạn ấy suy nghĩ tiêu cực hơn. Nên hiện tại với người khác bạn ấy đang trở thành người xấu, có những hành vi lừa gạt đi ngược lại với đạo lý. Con đã khuyên bạn và nói về nhân quả bạn ấy đã quy tam bảo rồi nhưng vẫn không thay đổi. Thậm chí bạn ấy còn tự nói với con là bây giờ bạn ấy không phải là người tốt, không muốn nghe con khuyên bảo nữa. Vậy con nên làm gì trước vấn đề này ạ? À? con rất mong được sư phụ giải đáp cho con câu hỏi này. Con xin tri ân sư phụ. À, bạn này ở khối Đông Đa gửi câu hỏi về cho sư phụ rằng bạn có một người bạn rất là thân chơi với nhau được mấy năm rồi. Bạn bè rất thân với nhau. Cái người bạn này cũng đối xử tốt với bạn này. Thế nhưng mà gần đây thì bạn này có một số các cái việc rắc rối đến với bạn ấy làm cho bạn ấy trở nên suy nghĩ tiêu cực. Và hiện tại, đối với người khác thì bạn này đang trở thành người xấu tức là bạn ấy đã đi lường gạt một số người trái với đạo lý đó thế thì à, người bạn này đã khuyên và nói về nhân quả cho cái người bạn thân này và bạn này chính thức đã quy tam bảo rồi nhưng mà bạn ấy không thay đổi thế rồi bạn ấy lại nói với, với người bạn này là bây giờ tôi không phải người tốt rồi và tôi không muốn nghe cậu khuyên nữa từ cái, cái người bạn này nói tôi là người xấu rồi tôi không muốn nghe bạn khuyên nữa thế thì người bạn này rất là lo không biết là giúp bạn mình bằng cách nào đây thế thì à, sư phụ xin à, chia sẻ với bạn này với các con thế này à, đúng là sống ở trên đời á, à, ngoài đời thì có câu gọi là giàu vì bạn phải không sang vì vợ giàu vì bạn sống ở trên đời ấy, phải có bạn không ai sống độc thân cô độc được hoàn toàn và trong nhà thiền nhà phật thì có câu là gì sinh ra ta là cha mẹ thành tựu cho ta là bằng hữu tức là bạn bè đấy chính bạn bè là cái người giúp cho ta thành tựu rất nhiều ừ. sinh ra cái thân mình là cha là mẹ nhưng mà trợ duyên giúp cho mình thành tựu là bạn bè là bằng hữu đấy rất là nhiều đó cho nên chúng ta thì ở trên đời không thể không có bạn phải không? ăn cơm phải có canh tu hành cũng còn phải có bạn có ai là tu một mình đâu à có bạn để sách tấn nhau, nâng đỡ nhau, động viên nhau những lúc khi chúng ta khó khăn, những khi chúng ta vấp ngã, những khi chúng ta trong lòng nó đầy những cái chướng ngại buồn khổ, có bạn nó san sẻ rất là nhiều, rất là quý. Một người bạn tâm giao, một người bạn tri kỷ, Sư Phụ nghĩ là quý lắm ở trên đời. Nghe Và Sư Phụ cũng khuyến khích tuổi trẻ ba vàng phải nên tìm cho mình được những người bạn tốt như vậy để chơi với nhau. Nghe Nên kết với những cái tình bạn tốt những tình bạn trong sáng lành mạnh giúp cho mình tiến bộ đương nhiên trong kinh thì đức phật có đưa ra những cái tiêu chí về những người bạn tốt và, và những người thế nào là những người bạn xấu và những cái hình thức kết bạn và à, trong kinh có bài kinh nói về bốn loại bạn đấy và có những người bạn là như như là hoa có những người bạn như là cân có những người bạn như là núi và có những người bạn như là ánh sáng vân vân đó. Thế thì ở đây ấy, sư phụ nói một chút để về cái tình bạn như thế. Thế còn ở trong cái hiện trạng câu hỏi này của bạn này, bạn này là một người bạn tốt. Khi thấy bạn của mình sa ngã, đi vào con đường xấu, đã muốn giúp bạn, khuyên can bạn, và nhưng bạn không nghe. là người bạn này lại nói tôi bây giờ xấu rồi, à, tôi là người xấu rồi, tôi không nghe bạn khuyên nữa. Thế thì bây giờ bạn này bạn rất chăn trở. Và thế thì khi chúng ta đã xác định mình là người bạn tốt đối với bạn của mình thế người bạn tốt là cái người không bỏ bạn khi bạn sa ngã không bỏ bạn khi bạn hoạn nạn à không bỏ những lúc bạn khó khăn chứ còn chúng ta đến với bạn chỉ những lúc vui vẻ những lúc mà thành công những lúc ở trên bàn ăn bàn tiệc những chỗ mà hát ca vui vẻ thì chúng ta chưa hẳn đã là tốt đâu khi bạn thành công bạn có nhiều tiền ta đến ta kết giao chưa hẳn ta đã tốt về phía ta còn chính muốn xác định mình tốt không là khi bạn khó bạn khăn à, bạn gặp hoạn nạn bạn sa ngã mà chúng ta đến ta khuyên giải đó mới có thể nói mình là tốt được đó thế thì ở đây bạn này cũng đang muốn thể hiện mình là một người bạn tốt đâu ừ. thế thì làm sao đương nhiên ấy, bạn phải khuyên khuyên bạn một lần hai lần ba lần cho đến bảy lần mình phải khuyên can tìm cách gần gũi có thể cái người bạn kia giờ người ta xấu rồi người ta ngại gặp người tốt lắm Ờ, các con trong cuộc sống con sẽ thấy khi một người thay lòng đổi dạ họ họ đi theo hướng khác là họ khó không muốn gần lại mình họ ngại thế thì chúng ta nếu đã xác định là người bạn tốt thì chúng ta vẫn lân mẫn tìm cách gần gũi và tạo duyên để gần gũi để chia sẻ à, đấy là cách thứ nhất thứ hai chúng ta tìm tới những người nào thân cận với bạn ấy hơn nữa à, để chúng ta tác động đến bạn ấy có nhiều kênh để cho bạn ấy được nhìn lại nhận thức ra những cái sai trái của mình hoặc là chúng ta có thể tác động đến cha mẹ nếu biết rằng cha mẹ có thể nói được bạn ấy chia sẻ bạn đấy ờ, nhưng mà cái kênh cha mẹ thì nhiều khi cũng nhiều khi khó lắm vì những người mà đã có cái tư tưởng xấu ấy, ý tưởng xấu là rất ngại với cha mẹ và có khoảng cách với cha mẹ rồi cha mẹ nói khó được thế thì bạn này có thể tốt nhất là tìm những cái người nào có uy tín không hẳn đã là cha mẹ hoặc những người bạn nào mà người bạn này thân để mình nói nhé đấy chúng ta dùng hết sức sức của mình để khuyên can bạn đó. thế thì ta chỉ có cách là khuyên can bạn thôi và còn mình không có lực hơn nữa để giúp cho bạn ấy ví dụ bạn này đang phải đi lừa người khác tức là bạn đang thiếu nợ hoặc bạn ấy đang bị đổ vỡ trong làm ăn gì đó nếu chúng ta có điều kiện kinh tế thì ta giúp đỡ cho bạn ấy và ờ, trợ duyên cho bạn ấy phần nào để cho bạn bớt khó khăn bạn không phải trở thành người lường gạt nữa đấy là mình có thể có lực thì ta giúp thế còn không thì ta cũng phải chịu wow. người ta cũng phải phân tích cho bạn thôi chỉ phân tích khuyên can còn không được nữa thì phải chịu đấy thì nữa. mình hết lòng mình đối với bạn mình ăn ở hết lòng hết sức của mình là được các con đấy đối với người ta ừ, cư xử hết lòng mình hết lòng và không còn cái gì ta để lại trong lòng cả ta hết lòng mình với bạn hết lòng vì bạn đấy thì cái đó là cái điều tốt mình không có lỗi mình không có gọi là mắc lỗi với bạn ta đã can ngăn ta đã khuyên gian tìm mọi phương tiện mà không được nữa rồi thì đành phải chịu thôi nhé cái này thì ở đây sư phụ nói là đến như là phật mà đã khuyên can không được thì cũng phải chịu đấy ông đề bà đạt đa đấy các con biết ở ờ, cạnh phật đấy và đức phật đã khuyên đề bà đạt đa rất rất nhiều lần đức phật thị hiện cả rất nhiều cái cho đề bà đạt đa thấy nhưng đề bà đạt đa vẫn không nghe thì cuối cùng cũng phải chịu Phật, cũng phải buông đấy. Các con ạ. Chân chúng ta cũng thế thôi. Chúng ta còn không được như Phật. Người ta, Sư phụ ở đây nói khuyên đến bảy lần, chứ không phải ba <laughs> nữa. Người ta ở ngoài đời là quá tam ba bận là thôi. Để các con cứ đến bảy lần đi. Khuyên can tìm mọi phương tiện. Bạn ấy không nghe, không chuyển thì ta cũng phải thôi. Nhưng mà ở đây ta cũng vẫn phải khuyên can với tất cả tấm chân tình. Vì Sư Phụ thì cũng vẫn rất là tin nếu khi các con mà chân thành, chân tình ấy, thì nó cũng lay động được trái tim của bạn mình lắm. Thế còn ta chỉ khuyên lấy lệ thì nó không được. Đã là tình bạn thì phải chân thành, ta đừng khuyên lấy lệ. Nghe Sư Phụ bảo khuyên bảy lần thì cũng đến khuyên cho bảo đủ bảy lần xong rồi thế là xong những nghĩa vụ. <laughs> thì Không phải, cái gì nó cũng phải xuất phát từ con tim của mình, từ cái tâm chân thành của mình mới được. nhá. Đấy, nếu bảy lần mình khuyên khan với tâm chân thành hết sức rồi mà không được nữa thì các con đành phải chịu đấy nhé tại đành để cho bạn đi theo con đường của bạn thôi nha rồi đấy là sư phụ xin trả lời cho bạn